Chúng ta cùng bắt đầu vào ví dụ số 1. Ví dụ số 1 là bài toán cho trong mặt phẳng OI người ta cho điểm A có tọa độ là âm 1, 4. À, và bài toán này sẽ có hai ý. Ý thứ nhất là tìm ảnh của điểm A có phép vị tự tâm O chỉ số K bằng 2. Ý thứ hai là tìm ảnh của A có phép vị tự tâm Y có tọa độ là 0, 1 và tỉ số là âm 3. Thì chúng ta cùng nhau giải quyết bài toán này như sau. Đó. Trước hết chúng ta xử lý phần A à, tìm ảnh của A thì ta gọi A phẩy ảnh của A nhá. Ta gọi A phẩy có tọa độ là x phẩy, y phẩy. Được chưa? Nó là ảnh của A có phép vị tự. Làm phần A nhá, tâm ô tỷ số là 2. Đó. A phẩy là ảnh của A có phép vị tự tâm ô. Đây to chữ ô chứ không phải khối không nhá. Phép vị tự tâm ô tỷ số bằng 2 thì có nghĩa là như này, có nghĩa là vector OA phẩy bằng hai lần vector OA đấy các bạn nhớ lại cho thầy nhé vector OA phải bằng hai lần vector OA hay nói khác là ta sẽ tìm được x phẩy bằng hai lần x còn y phẩy sẽ bằng hai lần lần y suy ra x phẩy đây điểm A đây điểm x y, x là âm 1 y là 4 như vậy x phẩy sẽ có tọa độ là âm âm 2 và y phẩy y phẩy là 8. Như vậy điểm A phẩy của chúng ta sẽ có tọa độ là âm 2. Đó. Và chúng ta xong rồi ví dụ, số, à, ví dụ thứ nhất là ví dụ A nhá. Ảnh của nó điểm A phẩy có tọa độ là âm 28. Bây giờ chúng ta cùng vào ví dụ à, phần số 2 là phần B. Nào, à, ta gọi điểm A2 phẩy nhá, để đỡ trùng với thằng trên A2 phẩy đi. X2 phẩy Y2 phẩy là ảnh của điểm ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm y thì số là trừ 3 đó nhá A hai phẩy ta đồ là x hai phẩy y hai phẩy là ảnh của A có phép vị tự tâm y thì số âm 3 như vậy thì ta sẽ có vector y A hai phẩy sẽ bằng trừ 3 lần vector ia vector ia phẩy nhé thì nói lại vector ia hai phẩy sẽ bằng trừ 3 lần vector ia hay nói khác ta có một cái hệ phương trình liên quan đến đoạn biểu thức tọa độ à, x hai phẩy trừ đi y ta tính luôn nhé trừ y của nó là bao nhiêu à, là không đúng không nào thì cái viết chậm lại bài đầu đã bằng trừ 3 nhân với lại ia ia thì đấy a là mấy âm một